Ừ, thứ nhất ấy, là các con biết cái tâm nguyện của thầy ừ, khi mà có duyên với Phật pháp thầy à, tìm hiểu giáo lý của Phật thấy được cái giá trị cao quý của Phật pháp và sau đó thì thầy phát khởi được tâm bồ đề rồi lập chí xuất gia thì khi mà xuất gia ấy, Ờ, khi thầy tìm à, gặp được hòa thượng ân sư hòa thượng thượng thanh hạ từ là bậc ân sư của thầy thì thầy càng thấy lời phật dạy thật là cao quý và đức phật và các bậc à, thánh đệ tử quả thật là tối tôn quý phật pháp đúng là cái con đường để cứu khổ cho chúng sinh cho nên là Thầy cũng mong muốn làm sao có rất nhiều người sẽ giác ngộ được Phật Pháp để tu hành. Đấy là cái tâm nguyện của Thầy. Và khi mà đủ duyên về Chùa Ba Vàng thì Thầy mong mỏi tại nơi đây Thầy sẽ xây dựng được một tăng đoàn tu hành ừ, trang nghiêm. À, thời Phật thì mười phần thì cũng mong sao tăng chúng được 5-6 phần à, không được như thời Phật nhưng cũng được 5 phần, 6 phần tức là cố gắng làm sao mình giữ được những cái phẩm chất của người người tu đó và cũng mong cầu làm sao cho tăng chúng trong kiếp này à, sẽ có những người vào thánh quả vì có vào thánh quả mới giữ gìn được đạo pháp mới lợi lạc được chúng sinh nếu mà Phật Pháp không có những người ứng dụng, không có những người thực hành thì nó vẫn chỉ là Phật Pháp suông thôi, không có lợi ích. Cho nên đây là cái mong mỏi, một cái một cái hoài bão của Thầy rất là khao khát. Vì vậy cho nên là Thầy đã cố gắng xây dựng cái chùa vàng, tạo dựng cả về cơ sở vật chất để cho đầy đủ với những cái chỗ, những cái điều kiện nhất để cho tăng chúng tu tập nhưng mà cái việc chúng ta biết đấy việc thực hành pháp là việc rất quan trọng và rất may mắn cho chúng ta là chùa Ba Vàng của chúng ta có núi, có rừng. Các con cũng biết đấy, Đức Phật thì rất ca ngợi chư Tăng ở trong núi rừng. Đấy. Tăng ở thị thành Phật Tổ La mà. Nếu mà Tăng ở núi rừng Phật Tổ hoan Hỷ. Thế cho nên là chùa mình cũng đã tạo nên một cái rừng thiền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 nó rất dễ có thể buông xả Đó. và các con cũng thấy rõ những các cái vọng tâm vọng tưởng của mình hơn rất nhiều ừ. nếu mà ở ngoài thì đối duyên xúc cảnh mình rất dễ bị cuốn theo mà không không rõ biết được cho nên là thầy cũng rất mong muốn với cái tâm nguyện của thầy là làm sao có nhiều người phát được tâm bồ đề rồi lập chí xuất gia tu hành cùng chung trí nguyện với thầy trò mình Đấy, để mà hoàng dương Phật pháp Đấy, tự mình độ mình rồi độ cho người cho nên hôm nay thì thầy cho phép anh em trong ban văn hóa thông tin của chùa được vào đây để vào trong rừng nơi chư tăng thực tập tu hành để các con ghi những các cái hình ảnh à, những cái đời sống thực của chúng tăng của chùa chúng ta ở trong này à, và cũng mong mỏi là cho mọi người thấy được cái hình ảnh chân thật của chúng tăng và những ai có trí có nguyện thì sẽ phát tâm lập nguyện xuất gia và gian khổ tu hành để cầu thánh đạo đấy là cái tâm nguyện của thầy cho nên là thầy cho anh em trong ban văn hóa vào đây là với cái lý do như vậy chứ nó không phải là cái việc là để phô trương hình ảnh gì mà thật sự là thầy mong mỏi rất mong mỏi làm sao có nhiều người có ờ, trí và giác ngộ được Phật pháp mà lập nguyện vào đây để tu hành cùng với đại chúng Đó, thấy được những cảnh thực ờ, chư tăng tu tập xả ly các dục Đó. Đấy, cho nên là vì lý do đó mà anh em ban văn hóa hôm nay được vào trong rừng rồi ghi những cái hình ảnh của chư tăng đây là những cái đời sống thực mà chư tăng chùa chúng ta đang thực tập tu hành đấy là cái điều mà thầy rất mong mỏi thì, à, thầy cũng mong rằng là những hình ảnh này sẽ đến được với những ai có tâm có trí và có cái nguyện à, tu hành sẽ đến đây với đại chúng của chúng ta để cùng tu tập đấy, thế thì các con biết là chúng ta ở trong cảnh rừng núi thế này các con thấy có hoan hỉ không ừ, thực sự đấy ở trong rừng núi đấy đã chúng là nhà mình là gần 5 năm thực hành ở trong rừng rồi để, ờ, để tu tập thì cái điều đó là một cái điều mà thầy rất vui khi mà lúc đầu thầy cho các con vào rừng thầy cũng e ngại sợ các con gian khổ thế nhưng mà sau một thời gian thực tập thấy là các con chịu đựng được thầy rất hoan hỉ và chịu được mưa nắng bão gió rét nóng lạnh ờ, rồi ê, mũi mỏng tất cả những cái đó thầy thầy thấy các con đã chịu đựng được đấy là một cái niềm vui cho cả đại chúng à, phật tử người ta cũng rất hoan hỉ khi thấy được chư tăng thực hành pháp và viễn ly người ta rất là hoan hỉ và cái đó là cái sức sống của đại chúng à, các con biết ý, đức phật thì ngài không tán thán cái việc khổ hạnh cực đoan và ngài cũng không tán thán cái việc thụ hưởng dục lạc mà là trung đạo thế nhưng mà cái khổ hạnh ở cái mức phù hợp thì lại rất là tốt cho việc tu tập cho nên trong các đệ đệ tử của Phật đã có những vị đệ tử tu hành đầu đà đầu đà tức là khổ hạnh như ngài đại ca diếp là đầu đà đệ nhất á, tức là người tu nó phải có những cái sự khổ hạnh nhất định cái đó là cái pháp để viễn ly các cái dục à, rất là cần thiết chứ còn nếu chưa tăng mà sống trong cảnh đầy đủ sung túc thì khó viễn ly được các dục à, thế thì đây là cái bước đầu để các con viễn ly và vì người tu thì ta phải đầu tiên ta phải trừ đi ngũ cái ngũ triển cái là những cái đầu tiên ấy, mình phải đoạn đó là tham dục là sân nhuế và là thụy miên là, là trạo cử là nghi ngờ những cái đó là mình phải phải đoạn thì đầu tiên đấy vào rừng tu tập để chúng ta thực tập cái pháp viễn ly rời xa các cái dục nghèo ở trong đây ngày ăn một bữa vào rồi ngủ cũng hạn chế phải đi kinh hành nửa đêm lại đi kinh hành tất cả những cái đó đều là những cái pháp để giúp cho các con viễn ly thực tập đó cho hôm nay thì thầy à, cũng à, rất hoan hỉ để cho anh em ban văn hóa thông tin nhé vào trong rừng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 cuộc sống tu hành thì nó có những cái phải thực tập phải khổ luyện thế này mới được và thầy vui khi thấy các con hoan hỉ ở trong rừng không thấy luyến tiếc cảnh trần gian cái đó là cái điều rất là tốt thầy rất hoan hỉ rồi ờ, các con biết là để mà thực tập được pháp như thế này á theo như thanh quy chùa mình á thì ờ, cái người đó về phải có một thời gian thực tập thử thách à, từ 6 tháng 1 năm cho đến 2 3 năm rèn luyện và trong thời gian rèn luyện đấy thì cũng sẽ có những cái thời gian mà thầy cho vào rừng để thực tập là thì sau đó mà thấy được trí nguyện mới được xuất ra chứ không phải là vào cái xuất ra được ngay Đấy. cái việc rèn luyện là nó việc tu là việc khó cho nên là thầy cũng tuyển chọn là những người cũng phải rất là là trí nguyện đấy mới được có trí nguyện là căn bản và đây đại chúng thử thách rồi học Phật pháp thì trong chúng sẽ bồi dưỡng thêm thấy được trí nguyện qua các cái gian khổ được thì mới được xuất gia à, đây thầy cần nhất là cái người có trí nguyện à, thật sự chịu đựng mới được ừ, chứ không phải là vui vui mà xuất gia đấy trước đây chùa chúng ta cũng đã có những huynh đệ vui vui xuất ra sau đó là bị thối chí Đấy, thế cho nên là cần nhất là trí nguyện đối Phật pháp chúng ta là cái trí nguyện Đấy, thấy được cái cái cái cái đời là cái khổ mà chúng ta phải tu để giải thoát với chùa mình thì lại còn có cái tâm nguyện để độ sinh nữa đó, phải trong quá trình thử thách mình thấy được trí nguyện cái tâm nguyện thế mới cho xuất ra thế thì anh em trong ban văn hóa thì đấy thầy hôm nay thì cho ghi lại những cái thước hình này để các con về cho đại chúng xem nghe không để đại chúng cũng thấy được cái trí nguyện của tăng chúng chùa chúng ta tu hành nghe không và cũng mong mỏi làm sao thầy thật sự là muốn qua những thước phim này để cho có những ai uh, phát được tâm bồ đề có trí lớn nguyện lớn thì về đây để tu hành với đại chúng để cùng nhau uh, giữ gìn Phật pháp và tự mình lợi ích cho mình và lợi ích cho chúng sinh đấy là cái tâm nguyện của thầy nhé thế các con cố gắng Thank you.